Xin chào, trước khi vào video mình xin trao giải cho một bạn may mắn nhất ở video lần trước nha. Ở video lần trước mình có 6 comment Giờ mình sẽ quay nha Ok, chúc mừng bạn Ca Chăn à? Với số điện thoại là 0366 043 982. Sau khi kết thúc video này, mình sẽ trao giải cho bạn nha. Bạn muốn là người may mắn tiếp theo để nhận thẻ 10k thì bạn hãy like, share và đăng ký kênh chào các bạn trong video ngày hôm nay, mình giới thiệu đến các bạn một con app đặt đơn ảo kiếm tiền nha. Link tải app và đăng ký mình để dưới phần mô tả các bạn. Sau khi các bạn click vào link nó sẽ có một giao diện như này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản. Thứ nhất các bạn sẽ điền tên đăng nhập. Tên đăng nhập của chúng ta là tên không dấu nha. Thứ hai là nhập mật khẩu dòng thứ ba các bạn nhập lại mật khẩu và dòng thứ tư dòng dòng này các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu là KAVD5Z nha sau khi các bạn đăng ký thành công các bạn sẽ ấn vào mục tải xuống tải app xuống nha sau khi các bạn tải app xuống và cài đặt thành công các bạn tiến hành mở app lên cho mình app có tên là abobo nha bạn ấn cho phép này các bạn sẽ nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau đó các bạn ấn đăng nhập sau khi đăng nhập thành công các bạn sẽ có một cái giao diện đây là cái giao diện của con của con app nha bây giờ mình sẽ <clears throat> hướng dẫn các bạn cách đặt đơn để kiếm tiền nha thứ nhất các bạn ấn vào mục xuống đơn này các bạn ấn mục xuống đơn ngay sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ tên thật và địa chỉ số điện thoại các bạn nha bạn sẽ nhập tên thật của các bạn nhập số điện thoại của các bạn sau đó nhập địa chỉ vì các bạn nhập địa chỉ nhà cũng được gửi ừ, các bạn sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin các bạn sẽ ấn vào mục ok này bây giờ các bạn đã thêm thêm địa chỉ thành công các bạn sẽ ấn vào mục xuống đơn ngay và hiện tại nó đang lấy đơn nha các bạn sẽ ấn vào mục gửi đi này các bạn ấn xác nhận các bạn ấn tiếp tục xuống đơn ngay này ấn ấn gửi đi và mỗi mỗi ngày nhưng mà các bạn không nạp tiền ấy các ờ, các bạn kiếm kiếm free thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 20 đơn và mỗi đơn là 500 đồng nha mỗi ngày các bạn kiếm được 10k và cái min rút của cái con app này là 100k nha các bạn sau khi các bạn kiếm đủ 100k các bạn có thể rút về ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật để các bạn tự động auto đặt đơn mà không cần phải các bạn không cần phải ờ, đặt mà nó sẽ ta sẽ dùng bằng cái app để auto nha và tiếp theo các bạn sẽ một các bạn sẽ ấn vào một lời mời này để chia sẻ cái link cái link đến dưới link giới thiệu đến bạn bè để chúng ta nhận được uh, phần trăm nhiều hơn nhá. Các bạn ấn chia sẻ liên kết. Sau đó các bạn ấn sao chép. Sau đó các bạn sẽ à, vào Facebook hoặc là Zalo để chia sẻ link chia sẻ link gửi cho bạn bè nhá. bạn bè cùng kiếm tiền nhá Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết thẻ ngân hàng nhá. Các bạn nắm mục ba gạch này. nó một thông tin cá nhân. nó một thẻ ngân hàng của tôi các bạn ở vào mục sửa đổi tư liệu và các bạn nhập số khoản này, tên người dùng là cái tên các bạn đăng ký thẻ ngân hàng đó chọn tên ngân hàng đây có rất là nhiều ngân hàng nha hỗ trợ cả Agibank nữa và sẽ nhập số điện thoại số điện thoại bạn đăng ký sau đó nhập địa chỉ email sau khi nhập đầy đủ thành công các bạn ấn vào bảo lưu nha quên các bạn video của mình đến đây là hết nếu các bạn thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha